bán hàng online thì ờ, bắt đầu từ đâu thì đây là một câu hỏi mà có rất nhiều anh chị ở cú inbox hỏi tôi tôi biết rằng là có một số anh chị cũng ờ, lướt facebook rồi xem ờ, một số người khác là họ à, đăng những bài viết ở trên facebook họ khoe nhà họ khoe xe mặc đồ đẹp hàng hiệu và anh chị hay bị một cái cảm giác đó là họ thành công như vậy thì tôi cũng muốn được như họ và sau đó là anh chị inbox hỏi họ tôi cũng muốn thành công như bạn thì tôi phải làm như thế nào thì họ bảo là hãy nhập hàng của tôi về đi và sau đó là gì anh chị đầu tư khoảng 5 10 triệu 20 ờ, triệu vân vân để làm đại lý rồi cuối cùng là không bán được hàng và một số anh chị và em là công nhân em là giáo viên ờ, em là bệnh bỉm sữa em muốn khởi nghiệp kinh doanh online thì bắt đầu từ đâu thì ờ, đối với bản thân tôi tôi cũng trải qua cái giai đoạn giống hệt như anh chị bước số 1 mà tôi làm đó chính là đi học phát triển bản thân trước để cho cái tư duy cho cái tầm nhìn của chúng ta nó mở rộng ra nó không còn hạn hẹp bởi vì chúng ta luôn có một tư duy đó chính là học thật giỏi ra trường và kiếm một công việc ổn định và tôi học phát triển bản thân là tôi luôn học những cái sự thất bại những cái trải nghiệm của họ để tôi có một tầm nhìn mới à chẳng may thì sau này chúng ta khởi nghiệp kinh doanh online chúng ta bị va vấp như vậy và chúng ta có kinh nghiệm để chúng ta đúc rút và chúng ta tránh khỏi được những cái thất bại giống như họ tiếp theo đó tôi đi học về à, marketing và tôi đi học về bán hàng và một phần rất quan trọng đó chính là anh chị luyện tập hành động anh chị học xong là anh chị phải về hành động thì có rất nhiều anh chị bảo là gì là ờ, đi học làm gì đó chính là những hội thảo đa cấp đấy thì anh chị lại lại bị sai lầm tôi đi học một là tôi sẽ mở rộng được mối quan hệ với nhiều người và tôi tìm kiếm được cái cơ hội kinh doanh mới cơ hội của người khác có thể tôi đến lớp học tôi gặp gỡ người bên cạnh thì tôi thấy họ có sản phẩm mà trong đó mình chứa sản phẩm thì họ lại chia sẻ lại với chúng ta đó gì là sản phẩm này tốt rồi là thị trường tốt vân vân thì chúng ta lại có một mối quan hệ mới thì đúc rút lại anh chị bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh online thì anh chị phải đi học phát triển bản thân chỉ có kiến thức thì mới giúp chúng ta lên một tầm cao mới, một sự thành công mới. Và một phần quan trọng đó chính là anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi để khi tôi ra video tiếp theo anh chị sẽ nhận được đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.